Có bao giờ bạn tự hỏi Vì sao chúng ta cứ mãi phạm tội? Liệu Chúa có tha thứ cho tội lỗi mà chúng ta vi phạm hay không? Chúng ta hãy cùng suy ngẫm điều này với câu hỏi Chúa đã hứa gì với chúng ta sau khi tội lỗi vào thế gian? Có khi nào bạn thấy mình đang ở trong một mớ hỗn độn lạc trôi và trật khỏi đường ray của chính mình hay không? Có khi chỉ chọn sai một ngã rẽ thôi, chúng ta đã chẳng thể nhớ nổi là đã rẽ ở đâu và tại sao lúc đó mình lại lựa chọn như vậy. Vào thời điểm đó, có khi chúng ta sẽ thấy chuyện có vẻ không nghiêm trọng như vậy. Đó chỉ là một quyết định đơn giản. Nhưng bây giờ, khi đối diện với hậu quả, chúng ta mới hối hận nhìn quanh và tự hỏi liệu có cách nào để quay trở lại hay không? Đôi khi, việc không vâng lời Chúa Giêsu trong một quyết định nhỏ lại khiến chúng ta phải trả giá đắt hơn những gì mình nghĩ và gặp phải hậu quả lớn hơn những gì mình sẵn sàng để đối diện. Chúng ta thấy mình mắc trong cái lưới của sự dối trá, bối rối, nản lòng và tuyệt vọng. Nhưng, tin mừng, đó là khi chúng ta đang trong trũng tối tâm Chúa hứa sẽ không bao giờ bỏ mặt chúng ta. Đức Chúa Trời không từ bỏ bất kỳ một ai trong chúng ta. Khi những con người đầu tiên phạm tội, Đức Chúa Trời đã không gạt họ sang một bên hay buông tay họ. Ngài cũng không xóa bỏ hết để bắt đầu lại từ đầu. Ngài đã không từ bỏ họ. Ngài đưa tay ra và đem đến cho họ một kế hoạch phục hồi. Tất nhiên, có những hậu quả dành cho tội lỗi của chúng ta. Nhưng điều đó không có nghĩa là Chúa từ bỏ chúng ta. Sau khi Adam và Eva phạm tội, Đức Chúa Trời đã hứa sẽ ban một đấng cứu thế cho thế gian. Đấng cứu thế sẽ đắc thắng mọi tội lỗi, hàn gắn những tan vỡ, xóa bôi những xấu hổ và đẩy lùi nỗi tuyệt vọng. Ngài sẽ cứu dân Ngài. Nếu hôm nay bạn cảm thấy lạc lõng, cảm thấy như mình đã chọn sai hướng đi, hay nếu bạn đang ở giữa một mớ những hỗn độn của đổ vỡ và đau đớn. Hãy nhớ rằng, Chúa chưa bao giờ từ bỏ bạn. Ngài đã dự bị một con đường mới, con đường mà bạn có thể lựa chọn ngay bây giờ. Tất cả những gì bạn phải làm là hướng về Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời của sự giải thoát và cứu rỗi. Quay lại câu hỏi, Chúa đã hứa gì với chúng ta sau khi tội lỗi vào thế gian? Câu trả lời đó là Chúa hứa rằng sẽ ban một đấng cứu thế, đấng đắc thắng điều ác và giải cứu tạo vật của Chúa ra khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết. Cảm ơn Chúa vì những điều Ngài đã làm cho chúng ta, những con người không xứng đáng có được sự giải thoát và sự cứu rỗi này. Cảm ơn Chúa vì Ngài vẫn yêu và không từ bỏ chúng ta bao giờ. Hãy dành một chút thời gian hôm nay để nhắc nhở bản thân rằng bất kể bạn ở đâu hay cuộc sống có tồi tệ đến mức nào. Chúa là đấng cứu rỗi và Ngài hứa sẽ giải cứu và phục hồi bạn. Trong Kinh Thánh có chép Giê-hô-va Đức Chúa Trời quả trách con rắn Vì mày đã làm điều đó Nên trong tất cả các loài gia súc và thú đồng Chỉ có mày bị nguyền rủa Mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn đời Ta sẽ làm cho mày và người nữ dòng dõi mày và dòng dõi người nữ thù nghịch nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, con mày sẽ cắn gót chân người. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 14 đến câu 15 Nguyện vua sẽ như mưa rơi trên cỏ mới phát, giống như trận mưa rào tưới đều đất đai. Trong thời trị vì của vua, sự công chính, hương thịnh và cảnh Thái Bình sẽ kéo dài cho đến khi mặt trăng không còn chiếu sáng nữa người sẽ cai trị từ biển này tới biển kia, từ sông cho đến cùng trái đất. Thi Thiên 72 câu 6 đến câu 8 Vậy, anh em hãy ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời để tội lỗi mình được xóa bôi. Hầu cho các thời kỳ tươi mới mà Chúa ban cho sẽ đến. Và để Ngài sai đấng Christ, tức là Đức Chúa Giêsu, đứng đã được chỉ định trước đến với anh em Công vụ các sứ đồ, đoạn 3 câu 19 đến câu 20. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa yêu thương, chúng con biết ơn Chúa vì tình yêu vô điều kiện mà Chúa ban cho mọi chúng con. Chúa đã tha hết mọi tội lỗi, đem chúng con trở về và làm mới đời sống đầy ô nhơ của chúng con. Cảm tạ Chúa vì ơn yêu thương của Ngài là quá lớn lao và diệu kỳ